thôi chú tặng cho cái lên gì đó Tùy. chứ có cả cả luôn cái thử này đâu cái gì đấy nhựa đá mà có lửa quá đây này làm cái làm gì trời đường nó nhá mà là là là là chuyên dùng được mình thích dãy nhiều rồi mình dãy mình vào đi